Woo! <laughs> cái cuối cùng dài một tí cái lần đầu có thể là ngắn được bởi vì anh đi tiếp ta ta ta ta lát bởi vì lần lần thứ nhất nhá lần thứ nhất là anh đi tiếp ok ừ, đấy ta ta ta làm lần thứ hai không có gì nó ngắt ở đấy nên em sẽ phải cái lần thứ hai cho anh thêm ta đi lại là ba mi re do si là xong fa mi re do si la giòn và mi fa mi re do si la giòn và mi ma ge giòn giòn Quý nữa Cái chữ Z mà ở giữa từ như thế này nhé Thì đọc là TS nhé San sa san nhảy san sa ấy ờ. Chứ không phải là san ra rồi nhá San sa san sa Dạ. Dạ. cái nữa tức là cái điểm bắt đầu của em ấy thì móc dần của em nó có dần dần đến cứ dưng đến đoạn dạ, sau đến đoạn sau là thôi móc dần bay hết nó cứ bay hết kia móc dần chỉ đến kia và đây là cái điểm này cái fiamma nó là ngọn lửa từ này cái, cái từ này nó là cái từ lửa bản thân trong cái này phải hát thôi vâng chị bạn tới chị cái bài này vì sao nó có móc giật mình móc giật nó không giải lấy lửa bập bung bập bung em cần cái đấy giờ mở đầu nó có nhé sau đấy nó bay dần đi à, một còn cái cái chỗ này em à đây, đây, chỗ nhỏ lên to này cái này chỗ này nhá em sẽ được hơi hơi ran một tí ở đây này sẽ hơi hơi ran hơi được một tí ở đây đúng chỗ này đó đây còn cái chỗ này nó chia đánh em phải to dần em với em khác đều bắt đầu nhỏ bắt đầu nhỏ bắt đầu nhỏ <laughs> và vì chỉ là lên to nhất mà chỉ là em và và anh ấy không phải là nhà ấy thì anh sẽ làm thêm một động tác nữa cho đoạn này nó đỡ nhàm nhanh gần rồi là đã và pa pa và pa pa đây nhá và sau đấy nhá để cho dễ cho em này để em đỡ phải đếm nhá đợi yên lặng đã là cái câu này kiểu vang lên trong yên lặng ấy đây kiểu như này á ta ta ta ta pum pam pam pam pam pam Đây cái câu này kiểu như là kiểu kiểu tiếng tiếng tiếng khác vang lên trong vâng. màn đêm ấy, nó mình để cho nó yên đã, thì vâng. nó hiệu quả hơn là vâng. nó vâng có một chỗ nữa em cũng sẽ xuống rồi nha. rất là hai giờ rưỡi một ít son sà phẩm phẩm tùy dạ. Còn một cái nữa nhá là những cái mình nhấn là em cũng bay em bay. bay hết nhấn bay nhấn và bay giật bay nhấn bay giật đấy nhấn giật rồi cẩn thận hay không bắt đầu bóng bài này nát rồi